một cách thú vị để học từ vựng là chọn ra một từ của ngày bạn có thể chọn một từ để tập trung vào ví dụ như nhảy xuyên suốt cả ngày bạn và trẻ có thể tìm cách sử dụng từ đó ví dụ bạn có thể nói để xem con có thể nhảy cao được bao nhiêu hoặc con bạn có thể nói, con vừa thấy một chú sóc nhảy qua cái cây kia. Hoặc bạn có thể nói, con hãy nhảy qua vũng nước này nào. Làm điều này sẽ giúp trẻ hiểu rằng một từ có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong một câu.